Trời ơi, hay quá anh Siro ơi, sao anh rap hay quá vậy anh? Ôi là trời rap hay quá anh ơi hey, Mấy bạn ơi Mấy bạn có nhìn thấy đằng sau lưng của mình có gì không mấy bạn Đây xin giới thiệu tất cả mọi người nha Đây chính là chiếc tivi in mà mình mới vừa mua được á anh em đó anh em thấy xịn chưa xịn chưa đây cái tivi này á nha là mình mua rất là nhiều tiền luôn á và hôm nay nè mình đã quyết định mình sẽ bơi nó ra ngoài sân để mình ngồi mình nghe nhạc mấy bạn ơi tại vì cái nhà của mình nó nhỏ quá nó nhiều khi nó còn nhỏ hơn cả cái cái, cái tivi nữa làm sao mà có thể gọi là chứa cái tivi của mình được bạn hiểu không ấy ôi bạn coi nè tivi của mình là đang chiếu nhạc anh em tốt nè đây đây các bạn nghe nè đó Trời ơi, hay quá trời mấy bạn nhìn mình trên video nữa bạn, nhìn mình mình siêu đẹp trai luôn trời ơi à, trời nhìn đẹp trai dễ sợ mấy bạn thấy rồi là bài rap của anh em tốt như thế nào các bạn có thấy hay hay không nhớ bình luận ở cho mình biết nha chứ mình thấy là mình nghe bằng cái tivi xịn này mình thấy nó càng lúc càng hay các bạn ơi <laughs> Ủa? Ủa xem sao đứng mà đó làm gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà ồn ngào vậy sợ? Phong ơi làm gì vậy? hả ồ qua đây qua đây lại đây lại đây tôi tôi khoe Gì? Ừ. với mấy người cái này nè đây xin giới thiệu với mọi đây? người nha đây chính là chiếc tivi 100 inch mà tôi mới vừa mua được cái nha tôi mua mất hết trăm triệu rồi nó xịn chưa xịn chưa xịn không trời đất ơi Bỏ ra 100 triệu mà ông phá làng nó xóm dữ người ta Hả vậy? 2 giờ chưa hen Tôi đang ngủ chưa nè Đang ngủ chưa đang say giấc nồng Tự nhiên nghe tiếng tùng tùng tùng tùng tùng Trời ơi hóa ra do ông hả vậy bà ngủ chưa kệ bà chứ còn tôi tôi nghe nhạc rồi có gì đâu liên quan gì mở mắt lo nè nè nè quậy lên quẩy lên quẩy lên nói tại sao mà ông có biết là mọi người đang ngủ chưa không trời, trời ơi đất ơi tivi chăm cụm không có ý thức vậy cha có trời ông biết không tại này á là người ta gọi là phi vào tội làm gây mất trật tự ở nơi công cộng ông biết không ông đang ờ. gọi là phi phạm đó mình nói mấy bạn nghe nè cái này là tivi của nhà mình với lại là mình đang đứng ở trong nhà của mình đây là cái hàng rào xây nè cái này là đất của nhà mình thì mình Đâu? muốn nghe cái gì mình muốn mở cái gì kệ mình Trời ơi bây giờ mình mình có rồi mở to nổ luôn cháy đất luôn thì đó cũng là chuyện của mình liên quan đến dạ. mấy bạn. Trời dạ. ơi dạ. phao mà người gây gan giữa người ta. rồi bây giờ tôi nói một câu tôi không cần cãi lời với ông là tôi mệt lắm rồi. Bây giờ ông có tắt cái tivi này không hay để tôi đập nó. vậy vậy bà dám đập cái tivi của tôi luôn hả? Bà nghĩ sao vậy tivi này trăm triệu tôi thách bà dám đập luôn á. Trời, Trời ơi trăm triệu hai trăm thì tôi đập hết làm ồn ào lúc tôi ngủ tôi nè, Nè nè nè tôi nói bà nghe nha. <laughs> bà làm như cái tivi 100 triệu của tôi là nó dễ đập lắm vậy tôi nói bà biết nha nó có dán kính cường lực trời ơi dùng đại bác bắn cũng không bể trời ơi được ủa thần thánh hết ra trời ơi à, trời ơi đồ dở ui sao, ui sao em lỡ tay ném ôi ôi chắc em trượt tay hay sao ờ sao thôi lỗi thêm cái là đó ok lập thêm cái rồi đi về có gì đi đi đi đi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi. vậy trời à, Cái tivi của tôi trời mở hết lên luôn rồi bạn ơi à, Cái gì vậy trời Ủa rõ ràng là cái thằng bán tivi nó bảo với mình là tivi này là tivi được dán kính cường lực siêu vip ơi đại bác bắn có không bởi luôn mà bà kia bà lấy cục gỗ bà chọi con vô có cái thôi bởi luôn tivi của mình bà <laughs> trời ơi tivi chăm cũ của tôi <laughs> tivi tiền của tôi khóc quá trời và bởi mất tiêu rồi trời ơi, mở không lên luôn vậy sao mà nghe nhạc được đây trời ơi đang karaoke mà <sighs> trời ơi tức quá các bạn ơi <sighs> simmy với sammy hai người tưởng là hai người là con gái hai người muốn làm gì thì làm hả tức quá mà đừng có ỷ là xinh đẹp mà muốn làm gì làm nha cái này là tivi là tiền mồ hôi công sức của tôi mua được mà mấy người dám đập nó <sighs> thôi được rồi hai người nhớ đó một ngày nào đó tôi sẽ trả thù à thôi cần gì một ngày nào đó trả thù liền ngay lập tức luôn bạn ơi <laughs> mấy người đã quên mất mình chính là hacker phong cận à <laughs> hãy xem đây tivi à anh sẽ báo thù cho em <laughs> còn bây giờ anh sẽ đem em đi chôn đây one eternity later trời ơi là trời buồn quá trời quá đất luôn á bạn ơi tự nhiên không đang coi bằng cái tivi to 100 inch bây giờ phải xuống coi cái tivi bé tí tẹo tivi này được có 20 inch nữa bạn ơi bé tí tẹo luôn không đủ để coi youtube luôn á bạn trời ơi tức quá mà tính ra nha cái tivi mình đã tốn biết bao nhiêu tiền mình mua vậy mà bà sammy với bà simmy dám đập bể của mình <laughs> mối thù này mình không thể nào mình bỏ qua được mình nhất định phải trả thù thôi <laughs> trời ơi là trời ok bạn ơi Bây giờ nha bạn thấy ở trên tay của mình có gì không? Đây, xin giới thiệu với bạn nha, trên tay của mình đó chính là hai cái hộp quà. Thì hai cái hộp quà này các bạn biết có gì bên trong không? Ừ. Trong đây có chứa một món đồ rất là đặc biệt mà mình sẽ tặng cho Simi và Sammy nha. <laughs> à, quên nữa, mấy bạn nghe chắc là mấy bạn thấy là lạ đúng không? Tự nhiên khi không, Simmy với Sammy đập bể cái tivi của mình Mà tại sao mình lại tặng quà cho Sim với Sam Mấy bạn hiểu lầm rồi Cái món quà này không phải là một món quà bình thường đâu nha Mà trong đây nó có chứa một cái bánh phép thuật mấy bạn ơi Và cái bánh phép thuật này là gì các bạn biết không khi ăn cái bánh này vô á thì người nào ăn cái bánh này vào người đó sẽ bị biến dị đó ờ. chẳng hạn giống như mình nè các bạn các bạn thấy mình là một người rất là cao ráo đẹp trai xấu muối body siêu chuẩn đúng không đó y như người mẫu luôn và khi người nào á mà ăn cái bánh này vào thì người đó sẽ bị biến dị và ngay lập tức sẽ bị lùn lại và mập y như là ca mui vậy đó à, ghê không ghê không ấy ok <laughs> bây giờ á tôi sẽ khiến cho bà simi với bà sammy sẽ bị mập y như ca mui các bạn ơi hả à, ok lùn lại như ca mui luôn hả à, ok bây giờ em cái bánh của nè đầu đầu tiên nha sẽ là Sammy ừ, Mình thấy Sammy trên nhà nè các bạn ơi Haha đây chính là cái hộp quà màu xám đấy mình chuẩn bị cho sam luôn nè à, mình bảo đảm với các bạn là bà sammy sẽ rất là thích cái hộp quà này luôn tại nó có màu xám mà đúng không ok nhấn chuông nè tinh ok chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy kiếm chỗ núp mấy bạn ơi chạy chạy chạy ok ra ngoài đây núp nha xuống liền xuống liền ủa gì kỳ vậy ta tự nhiên có người tặng quà cho mình xong đi mất tiêu luôn không biết danh tính là ai nhưng mà món quà đẹp quá Màu xám giống của mình thì thích rồi đó nha Hmm, có khi nào quà của fan không ta? Ừ, chắc là quà của fan rồi. Thôi bây giờ mở thử coi. <gasps> Ồ, oh, đẹp quá ta. Thử thử coi. Ý, búp. Oh, <gasps> gì đây? Bánh quý hả? Ôi, tôi mình kỳ dễ sợ luôn. Cảm ơn cảm ơn ai đó nha. Để ăn thử coi. <gasps> Ôi, thơm có mùi mật ong nha. Rồi, ngon dễ sợ luôn. Ăn thêm miếng nữa cho đã. À, trời ơi, ngon dễ sợ luôn Cảm ơn ai đời Ủa, Ủa, Ủa, Ủa sao, sao sao tự nhiên thế giới nó to dữ vậy Ủa, Ủa sao cái nhà mình to dữ vậy Ủa là sao Cái cửa nó bự dữ vậy ta Để coi nè à! Ủa, Ủa sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao mình, mình, mình, mình, mình luồn lại vậy Trời ơi trời Ủa gì kỳ á Ủa là sao Tự nhiên tôi đang cao đó đẹp trai với siêu mẫu Vậy là em một, một, một mét tám Bây giờ tôi xuống còn mét mốt vậy Ê, ê, ê, trời ơi bạn ơi bạn nhìn kìa mà sammy bởi bị teo nhỏ lại lùng tịch luôn bạn ơi trời ơi đó bạn thấy không bạn thấy cái bánh của mình ghê chưa <laughs> đây chính là sự trừng phạt cho những kẻ nào dám phá hủy tivi của ta <laughs> ôi sammy bà không biết rằng tôi là một người gọi là rất là mê tiền sao bà dám đập cái tivi 100 triệu của tôi là bà bà sai rồi à ơ mau <laughs> ờ, à sao tôi lùng tịch giờ đang đẹp gái một mét tám xuống gần mét mốt à Ủa Sam à. ơi Sam ơi Ủa tôi nhớ là bà hay kêu tôi là bà sẽ tập thể dục thể thao Để cho bà cao lên mà Sao tự nhiên tôi thấy hôm nay bà lùn lại luôn vậy Sam ai biết đâu tự nhiên lùn sạch cho chú lùn luôn á trời cái gì vậy ơi bạn ơi mấy bạn mấy bạn mấy bạn nhìn mình với mấy bạn nhìn mình với với sammy nè trời ơi không bằng cái chân của ổng luôn kìa trời ơi các bạn ơi các bạn nhìn nè bây giờ nhìn sammy có khác gì là là là, là cục đá không các bạn nhìn y hệt như là em bé hoặc là à không cái này em em, em em em em em bé em bé nhìn người ta dễ thương lắm chứ em bé nhìn không, không, không có lùng thế này trời ơi tự nhiên cô bị biến bé lại này là sao vậy tự nhiên giờ kỳ quá à. ủa, ủa sao kỳ ta sao tự nhiên sao bị biến bé lại nhờ mình cũng không biết nữa mà vừa bé mà còn vừa mập nữa nè trời ơi mập luôn tôi ốm hả ờ ốm hả ờ ờ ốm ốm thôi được rồi nha bây giờ bây giờ nè sao mà tôi tôi tôi tôi chỉ nè bây giờ nè đây đây tôi tôi có cách giúp giúp cho bà cao đây nè Đấy, không? thiệt thiệt bây giờ bà chuối nó đi rồi ok chuối đó rồi ok bây giờ bà lùng vậy tôi thách bà nhảy lên được luôn tôi chặn này luôn tôi chặn này luôn lên được luôn á à, bắt mẹ rồi ok bạn ơi <laughs> Người đầu tiên đã phải chịu sự trừng phạt rồi Bây giờ tôi sẽ để Sammy ở đây một tiếng đồng hồ Tôi cho bà À không, không bây giờ ờ, trừng phạt phải kinh khủng hơn nữa bây giờ nha nếu như những bạn fan nào mà muốn mình tha thứ cho sammy giúp cho sammy trở lại bình thường thì mấy bạn hãy gọi là để lại cho video này được một like đi thì mình sẽ gọi là xem coi nếu như được nhiều like á, thì mình sẽ ngay lập tức gọi là biến cho sammy trở lại bình thường còn không thì từ nay sammy sẽ quay video cho các bạn xem với hình dạng siêu lùng như thế này ok <laughs> à, bà không cần nữa tôi chạy hết tôi còn lâu nha còn lâu nha bà đập cái tivi của tôi à. giờ bà còn đòi thuốc giải hả còn lâu nha bây giờ tôi cho bà cho bà lùng xấu suốt đời luôn <laughs> à, đồ phong cường đăng ghét đứng lại đi đây bye bye cuối cùng thì cũng đã cho được sammy rồi các bạn ơi và người tiếp theo bị mình cho chắc chắn sẽ là mèo Simmy nha À ok bây giờ mình sẽ để cái bánh ở ngay cái chuồng của bé Mưa đi ok để đây nè à, Ủa không cần ty đi à ông quay làm chi giờ đừng nói ông định trả thù tôi đúng không ờ, ừ? ôi gì gì trả thù gì tôi à tôi có biết trả thù gì đâu à, chết chết giờ sao ta Ủa? giờ sao bạn ơi Ủa tại sao đây là có một hộp một hộp quà màu xanh lè lè giống tôi dữ vậy à à, à, ừ, ờ, ờ, ờ, à, à, à đây đây đây chính là cái hộp quà mà tôi chuẩn bị để tôi tôi tôi tặng cho Simi để xin lỗi á Hả? Ừ, tại vì là tôi cảm thấy mình là một người rất là có lỗi luôn tôi gọi là hát karaoke um sùm không để cho ai ngủ hết cho nên tôi thấy có lỗi quá hồi nãy tôi đã đem bánh qua tặng cho Sammy để xin lỗi rồi còn cái bánh này thì tôi tặng cho Sim nhưng mà tôi cảm thấy ấy đấy quá tôi không dám tặng tận tay cho nên tôi tôi phải bí mật để ở trước nhà <laughs> tôi à, tôi thật là à. buồn quá trời ơi, không ngờ Phong Cường tới đây xin lỗi Vân còn tặng quà cho Vân nữa Đúng là Phong Cường, bạn đúng là người bạn tốt <laughs> Đúng không vậy sao Phong, bằng tặng quà cho mình là mình hết giận bạn luôn Đúng cái này vậy mở, mở ra được không dạ Được ừ? chứ, trời ơi, Sen dạ. cứ mở là thoải mái Ok Trời ơi, cảm ơn bạn tốt nha, để mình coi coi đây là cái gì đây Ê! Ồ, ba cái bánh quy Ủa, bạn tặng bánh quy hả Đúng vậy, ừ. đây chính là bánh quy quy này nha tôi nói bạn nghe nha là bánh quy này là tôi tự làm luôn á cái bánh quy này nè tôi nói cho bạn biết nha là tôi phải lên trên tới tận trên núi cao để tôi hái từng à. ngọn lúa tôi xuống đây tôi xay nó thành bột sau đó dạ. tôi phải lên trên gọi là sao ta ờ uh, gì hóa thạch khủng long tôi lấy cái móng khủng à. long về để tôi về tôi tôi tôi, tôi nhào bột làm thành cái bánh này đó ờ à, ghê không? tính là được vậy sao bà mình nghe cái, cái công thức nó kỳ kỳ, lạ đó, dữ vậy trong đây nè là có sữa của bò cô bơi nè rồi có thêm cái gì ta à, gì vàng à, bốn số chín vàng bốn bốn vàng bốn số chín ở trên nữa Được rồi đi tôi không ngờ một cái bánh quy nó có bao nhiêu sự tinh hoa tinh túy trong cái bánh này luôn nhậu sao cận phong nha mình ăn nha ăn đi ăn đi mình cả nhà ăn ăn ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon đúng là bánh ngon như cái bánh này có mùi là lạ vậy không <laughs> mùi gì đâu do là tôi có bỏ trong đó vàng á cho nên ừ. là kiểu mùi nó hơi kỳ kỳ thôi nhưng mà nó rất là quý không quá trời ủa sao tôi ngứa vậy trời á à, sao ngứa quá à, ủa sao ngứa quá à, trời à, à, trời ngứa quá ngứa quá da dạ, trời trời trời trời trời ngứa quá ủa phong bánh ông bỏ gọi là gai đúng không sao tôi ngứa nữa hả Ủa đâu trời bỏ gì đâu Ủa trời ơi. Sim ơi Tôi nhớ là tôi làm bánh bằng bột mì Chứ đâu tôi đâu có bà làm bánh bằng bột nở đâu Mà sao cái cái người của bà nở ra <laughs> Gì mà nở để tôi coi coi Ủa sao cái Ủa sao cái cửa cửa 2 mét mà tôi chui không vừa luôn vậy Ủa gì đây rồi xem ơi Hình như là tôi tôi tôi tôi bỏ nhầm bột nở trong cái bánh này Bà ăn vô xong bà bị mập ra y như sumo luôn rồi Trời ơi các bạn nhìn tôi nè mập như con heo luôn trời Không chịu đâu Thôi thôi thôi, thôi <laughs> trời ơi ờ. đừng khóc nữa Tôi có thuốc giải yên tâm ờ ông có thuốc dạy gì ừ, vậy đưa cho tôi đi trời ơi, tự nhiên gọi là cho cái bánh gì kỳ cục hết sức à đây đưa Ê, nhưng mà đây. bà làm như ừ. là bà muốn có thuốc giải tôi sẽ đưa cho bà hả còn lâu nha bà đã đặt cái đơn vị một trăm triệu của tôi rồi còn lâu tôi mới cho bà Oh, what's up bro? Ủa đây làm gì vậy mấy bro? Yeah, yeah, yeah, come on, yeah. Chào cay nha. <laughs> Do do anh em mình ôm nhau cái nè. Rồi, ok. Yo, yeah, yeah, ôm nhau cái nè bro. Oh yeah, tình cảm nó ghét nè. Cay ơi, tôi hỏi bạn này nha. À. <laughs> Dạo này á, bạn cho Simmy ăn nhiều lắm hay sao mà sao Sim mập dữ ạ? Ủa đâu Sim? Ủa cái gì vậy Sim? Gì mà Sim mập? <laughs> mập như con heo xi mập còn hơn con heo nữa <laughs> gì? mà xi mập hơn heo ông quá đáng quá cha cài ông khoan từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ mấy bạn ơi hay là bây giờ mình cho luôn cây ron nha đúng rồi lỡ cho simmy cho cay luôn nha ok ok cay à, ơi cay cay tôi nói ông nghe nè simmy dám giấu bánh ăn một mình á hồi nãy tôi đem bánh qua tặng mà simmy giấu ăn mình cho nên giờ simmy mập vậy á trời ơi sim ơi tại sao sim lại làm thế với cay cay không ngờ là sim lại làm như thế sim lại giấu bánh cay sim ăn bây giờ sim mập hơn con heo đó kìa bây giờ đưa bánh lên cho cay nhanh lên đưa bánh đây đưa bánh đây hai cái bánh này thì cay không được ăn quá sao cay lại không được ăn hả bây giờ à. cay ăn cho sim coi luôn là ăn ăn từ từ coi chừng mắc ngạn cái cay <laughs> ơi từ từ à, ừ. Ôi ngon quá Bông ơi Trời ơi nó ngon, đúng không Trời, trời ơi tôi biết là ngon, mà Cái bánh này do tôi tự tạo ra mà Ủa mà không thấy trong người em bị gì hết hả cay à, à, à, dạ. Ủa gì Tôi biết cái gì vậy? Ủa khoan, từ từ nha Cái gì đi trời ơi Tính ra nha, tôi đưa cái bánh đó cho sim sim ăn á thì người sim bị mập ra còn cái đầu teo lại còn cay sao cái người ốm lại còn cái đầu bự ra <laughs> trời ơi cái tôi nói ông nè cái người ông như cái xào treo ốc quần á để tôi móc ông lên tôi treo ốc quần ờ, luôn nha ừ. trời tại ơi. sao bạn làm như vậy bạn có biết là mình mình mình thích lắm không ủa, ờ, ủa, là sao Trời ơi, hay quá bông ơi Trời ơi, bây giờ tự nhiên đang giảm cân á Mà giảm cân hoài đâu thành công đâu giờ Đi Phong cho cái bánh vô cái ốp luôn Trời ơi, cảm ơn Phong nhiều quá Ừ, đúng rồi Con Sim sao chim hả chim mập hơn heo nữa em biết kệ gì mình nói nghe nè mình nói à, ok bạn ơi trời ơi trời ơi mấy bạn ơi bạn thấy chưa đó chính là kết cục cho những kẻ nào dám phá tivi của mình đó bạn ờ nhưng mà Kairon thì Kairon là cảm thấy hạnh phúc bởi vì Kairon được gọi là sao ta được à, ăn được ăn ờ, hình như nãy mình mới thấy simi biến thành con trai luôn á bạn hình như nãy mình thấy simi biến thành Steve luôn thì phải ủa gì kỳ cái bánh nó biết biến con gái thành trai luôn á ta ôi bạn ơi bạn thấy ghê không cái bánh này của mình đó nó cực kỳ gọi là kinh dị luôn nha đấy mấy bạn có muốn mình biến simi trở lại bình thường hay không nhớ bình luận và để cho mình một like nha chứ không thôi mình sẽ để cho sammy simi với kairon vĩnh viễn trong cơ thể như vậy ôi có khi nào mình đem cái bánh này qua mình cho camui ăn xong camui trở thành siêu mẫu chân dài không ta Ồ, oh, hợp lý Bạn nào muốn mình thử không?